em giữ quan giữ quan bao giờ giữ được thì thôi nhá vâng. không giữ được thì là dứt áo ra về đấy rồi hứa thế mình chỉ có gót cái cái chị với ngày là em mời chị à, Windu